hôm nay là ngày 30 tháng 4 cũng chính là ngày lễ Và ngày hôm nay chính là ngày mọi người ở trong Hero Team đi về quê hết Cho nên là không có ai quay video chung với tôi bạn ạ à. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay tôi mới tự kỷ tôi vô đây tôi chơi game một mình nè à. Đấy Nhưng mà không sao Sau khi quay video này xong cho bạn xem xong nha Thì ngay tức sáng nay tôi sẽ có một cái buổi đi Huế đó tôi sẽ ra Huế à, Sim với Sam về Huế rồi cho nên tôi với Cai cũng tính là về Huế để thăm Sim Sam luôn à không phải nói đúng là thăm ba mẹ của Sim Sam à ok rồi thì nói chung á là ngày hôm nay tôi phải quay video để cho mấy bạn xem trước đã rồi xong thì tôi mới về Huế được các bạn hiểu không đấy thì hiện tại như các bạn đang thấy thì mình đang có mặt ở trong một cái uh, mini game có tên là One Block uh, biết sao nhưng mà nó tên là quanh lóc nhưng mà mình vô thì mình thấy nó ờ, nó nhiều mà lóc quá đó không phải là quanh lóc mấy bạn à đây nhưng mà chắc là do là nó, nó, nó, nó, nó tính một một cái cục như thế này là một block nè à chắc là như thế rồi ok thì à, mới đầu vô nha thì nó sẽ cho chúng ta một cái rương rồi để tôi xem coi trong cái rương này có gì đây à, có gỗ nè cúp nè đá nè với lại à, một cái đôi giày ủa nó cho mình cái đôi giày trước cái làm gì ta ừ. đôi giày giúp, giúp nhảy cao hay gì không ờ không không có gì hết trơn á rồi có một cái tờ à, giấy để cảm ơn nè rồi ok <laughs> rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu à, sinh tồn ở trong đây sẽ đi qua bên từng những cái hòn đảo này để coi coi bên đó có gì nha bạn nha ok Thôi để tôi uh, xin tồn ở trong đây xíu chơi game cho đỡ chán Trong thời gian mà tôi chờ để đến uh, à, 10 giờ sáng bạn ạ à. Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng nha Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ sáng Và giờ tôi đang buồn quá không biết làm gì Cho nên tôi vô tôi chơi game quay video cho bạn xem nè Thấy, thấy, thấy tôi thương mấy bạn không Đấy vô chơi game á Ok sau đó là tôi quay video cho bạn xem 10 giờ sáng là tôi sẽ bắt đầu tôi bay ra Huế đó Tôi sẽ quay vlog cho mấy ông xem <laughs> Ok qua bên đây rồi ở bên đây thì chúng ta sẽ có chúng ta có nhiều đồ bên này phết ok rồi lấy lấy nè có sô lava nè có uh, cái cúp ui ừ. cái cúp này đào nhanh nha hay là đào được nhiều đồ không ui no cục than rồi xong nó rơi dưới luôn rồi trời có mỗi cục than mà cũng làm rơi nữa ok lấy uh, cục cục cục cục sắt nè lấy cục than nè ok lấy đồ lấy đồ nguy hiểm nha nguy hiểm nha cái này là block nó ít lắm đào thời mà không cẩn thận là rơi dưới là xong luôn á ok qua bên đây tôi tưởng là tôi làm rơi mất cục sắt rồi chứ ok tôi sẽ đào uh, block ờ, đá này tôi làm cái lò ok sau đó tôi sẽ ờ, làm mấy cục sắt này thành cái gì ta người ta gọi là gì vậy à cái cúp sắt trời lâu quá không chơi minecraft sinh tồn cho nên là quên mất tiêu luôn ok đặt ở đây nè sau đó bỏ vô đây làm cái que rồi ông phan ừ tôi chưa nung sắt mà trời ơi dạo này đầu óc sao các bạn ơi ôi bỏ đây bỏ cục sắt vô nè sao nó nung lên ôi rồi để tôi xem coi hòn đảo ở đây thì có rất là nhiều hòn đảo luôn và nó có những cái hòn đảo mà nó có ờ, mấy cái rương trên này nè tôi nghĩ là tôi sẽ qua bên ờ, cái hòn đảo cù này đi ok qua đến hòn cái hòn đảo cù này nè mấy bạn biết để làm gì không gì để tôi qua bên đó tôi lấy ờ, lông cù để tôi làm giường ngủ ok để qua qua ui mà khoan từ really, nigga. Uh, cái con kiều ấy đổi màu nữa bạn ơi wow trời bây giờ tôi mới để ý nha là cái con kiều ấy đổi màu nè vậy không được rồi cái con này mình không thể nào mình giết nó được các bạn mình phải giữ nó lại ok mình sẽ lấy mấy cục mấy cái cục len ở bên dưới đây nè để mình à, làm cái à, giường cho mình nhưng mà tại sao lại là len màu xanh lá cây ta trời tại sao lại màu của chị ca mua vậy trời ơi cái màu gì đâu mình nó bèn không được phải có màu màu xanh dương của tôi nó mới đẹp ơi lấy cục sắt nè sau đó tôi sẽ làm cho tôi à, một cái cây cúp sắt dạ yeah, rồi ok đi qua bên đây mấy con kiều này thì chắc là mình nghĩ là mình sẽ à, xây cái chuồng để mình nhốt nó vô ok rồi bên này bên này là có cái con ờ, quái trên kia kìa mình sẽ đi qua bên đó thử đi nhưng mà trong lúc qua bên đó mình phải để ý chút xíu không thôi là bị nó đánh cái là xong luôn á đúng đúng mình sẽ làm cho mình cái giường nè ok để tạm cái giường đây tí nữa ngủ à, để, để cái giường này có cái cây nữa mình sẽ trồng cái cây này luôn bây giờ qua bên cái con quỷ xương này ôi cái con này hơi nguy hiểm nha đi qua mà không cẩn thận là bị nó đánh là rơi xuống dưới đó nhưng mà bây giờ hết bà lóc rồi cho nên không thể nào qua bên đó được tôi nghĩ là tôi cần phải làm cho tôi một cái chỗ để tôi ờ, đào bà lóc với bạn à ok làm cho tôi cái chỗ tôi đào bà lóc nè No, cái giường Ngồi xong rớt cái giường dưới rồi trời ơi Thiệt luôn á Tôi đang đi lấy bà lóc để tôi đặt ở đây Để tôi làm thành cái chỗ để tôi xây Mà ai về đâu nó rơi mất tiêu tôi cái giường dưới luôn Thôi chứ không sao, cái giường chắc ờ, làm lại được mà Lấy uh, thu đá cái đã Mình tạo cái máy farm đá ở chỗ này đã bạn ạ à. Ok lại làm lại bạn ơi hồi nãy là hơi sai nha đây đổ lava ra ngoài đây nè sau đó lava chảy xuống sau đó là lấy cái cục này để ở đây đó là xong là chúng ta sẽ được cái chỗ để farm đá chỉ còn làm lại làm lại hồi nãy là hơi lỗi các bạn ơi hồi nãy là làm hơi lỗi thôi bây giờ là được nè thấy không đó thấy không được thấy không đào tiếp nè đó được nè đấy ok rồi xong lên xuống ra ba luôn trời ơi là trời ok rồi, bây giờ mình sẽ đứng ở bên đây để mình đào các bạn ạ à. ok mình đào mình phá đá để mình lấy Hey, lần này là tôi tính toán kỹ lắm rồi á tôi xây như thế này mà nó vẫn còn không được nữa là tôi chịu luôn đó ok đào nè rồi được không được không rồi được ok ui cây ơi, hơi nãy hơi bị cây rồi đó nãy giờ thú hơi bị nhiều rồi đó ôi tôi phải chơi lại nãy giờ đó ok rồi tiếp nè đào đào ok đây thu thập một ít đá đi qua bên kia ủa ừ à không, không nó có một con thôi nó có cái đầu ở chỗ này tôi tưởng nó ra hai con rồi chứ ok rồi đi qua nè bây giờ tôi sẽ đặt block đi qua hy vọng nó không nhảy xuống nó đánh tôi rồi à! À! cứu tôi cứu tôi cứu tôi trời ơi giật mình các bạn ơi đau tim quá tôi mới vừa bị giật mình luôn mấy ông ơi trời nó vừa nhảy xuống nó giật hết cả mình luôn á trời tôi biết ngay là nó sẽ nhảy xuống đánh tôi mà nhưng mà không sao tôi đánh nó rơi xuống dưới rồi trời ok leo trên đây wow ở trên đây nhiều rương quá vậy Wow, nhiều đồ nha, nhiều đồ nha Được, được, được Lấy đồ, lấy đồ Ok, có thịt thúi nè Thịt thúi ăn tạm được luôn Táo vàng Wow, ngon Bánh quy, bánh mì, thịt bò Yes, ok Đây, để kiểm tra trong lò nướng coi Ui, có khoai tây nè Từ còn không, còn không, còn không Ủa gì đây rong biển nướng Trời ơi được Lấy hết mấy cục than trong đây luôn Sai ơi Kỳ này là dâu các bạn ơi Ui ui trời tối rồi trời tối rồi Mình phải đi về Mình phải đi về để mình đi ngủ Ok Rồi đi về đi ngủ thôi các bạn ơi Hả? của anh mất là nè tôi làm mất cái giường rồi không sao sao ờ, bây giờ mình qua đi mình lấy lại len để mình làm cái giường cũng được đây tôi lấy màu vàng đi ok nãy tôi lấy màu xanh rồi giờ tôi lấy màu vàng đi cho nó thành một cặp luôn ok rồi đó lấy màu vàng nè rồi khoan hình như phải ba cục mới đủ ok lấy thêm cục nữa rồi nhảy qua đây rồi đi qua đây sau đó là bây giờ là chế ra cái giường thì đã không có gỗ rồi mà còn phung phí kiểu này nữa ok rồi bây giờ đặt ở đây rồi ngủ yes A few moments later rồi sáng rồi Bây giờ tôi sẽ lấy bột xương nè Tôi à, đem qua đây để tôi à, à, đâm chồi nảy nở cho cái cây của tôi Sau tôi sẽ đào thêm ít gỗ nữa nha các bạn nha Cái con kiều này ra chỗ khác Tôi đào gỗ cái con này Che mình Con này Nó cứ che mình hoài bạn ơi Nè nè nè nè nè nè nha nè nha Một tí nữa tôi giết và tôi làm thịt luôn nha rồi đi qua bên đây Bây giờ á Mục tiêu của mình tiếp theo là mình sẽ đi qua bên à, cái chỗ nào vậy ta Có chỗ nào đẹp đẹp không À bên đây có cái sa mạc nè Để qua thử bên cái sa mạc coi nó có gì không nha các bạn nha Mình uh, nghĩ là chắc mình không dùng gỗ đâu Dùng gỗ thì phí quá Mình sẽ dùng uh, cho mình uh, cái đá đi Mình sẽ đào tiếp Ok ờ. Rồi xong rồi giờ la bả luôn à, Ok đào đào đào đào One hour later rồi ok, từ nãy giờ cũng đào được khá khá nè Bây giờ mình sẽ qua bên cái hòn đảo sa mạc để coi bên đó có gì nha bạn nha hey, Bình thường sinh tồn quanh lóc á bạn là mình sẽ có Sammy ở bên cạnh Sammy sẽ chơi chung với mình Còn bây giờ có mỗi mình mình mà buồn thiệt sự luôn á Ok, đào lấy cái cục uh, xương rồng nè, sau đó đi qua đây Tính ra là cái rương ở bên xương rồng nó cũng không có gì xịn hết bạn ơi Không có một cái gì xịn hết Bây giờ mình sẽ qua bên uh, hòn đảo bên đây đi Hòn đảo bên đây có cái cây uh, bạch dương nè để xây nhà đẹp nè Hay là bây giờ tranh thủ đang có bài lóc tôi qua hết tất cả các, các cái hòn đảo luôn để coi nó có gì nha bạn nha Ok, gần cây bạch dương là có có gì đây uh, cung tên mũi tên rồi uh, táo nè ok với lại mầm cây rồi tiếp theo là hòn đảo bên này hòn đảo bên này ui hòn đảo bên này là phải bắt cua nha khó à ok đi qua luôn đi qua nè rồi ok đoạn này là phải bắt cua lên nè ờ cái này bắt bắt cua sao ta hình như cái dây này leo được đúng không à leo leo leo leo được leo được leo được nhảy lên trên đây sau đó nhảy lên cái dây leo rồi nhảy lên dây leo nè sau đó đi qua đây ôi da ui cây dây nhảy lên lại nè ok rồi qua bên đây nè sau đó là đặt vô một block đi nha ok đặt vô một block rồi đi lên ok vậy thì được nè như thế này thì nó mới cho bạn à trời ơi khổ thiệt ừ. cái trái gì đây rồi xong nó rơi ở dưới luôn rồi ok rồi lên trên đây bây giờ mình sẽ leo trên đây rồi ok có cái rương nè kiếm cương Trời ơi thứ tôi thích nhất quá là đã luôn Redstone nữa nè lấy redstone luôn Ok có cái gì không dùng bỏ lại không ta Ờ hình như là cái gì tôi cũng dùng hết trơn á Không có gì để lại hết trơn Ok có kim cương là được có kim cương là được Rồi ăn à, tí à, khoai tây vô nè Đó bị đói mất tiêu rồi mình sẽ lấy táo mình ăn Ok ăn miếng táo rồi đi xuống Rồi hòn đảo tiếp theo thấy may mắn là được cái à, viên kim cương này nè Đó hơi bị xịn luôn Rồi Ơ nhưng mà khoan Hình như từ nãy tôi không để ý Ở bên này cũng có kim cương nữa nè dạ, dạ. Nhưng mà ừ, đào dạ. viên kim cương này hơi nguy hiểm nha Đào phát lại rơi xuống dưới luôn á Bây giờ cách nào để lấy được cái viên kim cương này ông ta À rồi, tôi nghĩ được một cách rồi. Hay hay hay, tôi nghĩ được một cách rồi. Tôi có cái sổ nước ở đây. Ok, mấy bạn biết được cái cách mà tôi sắp làm rồi đúng không? Tôi nghĩ là bạn nào pro layer mấy bạn biết rồi đó. Đây tôi đi qua nè. Ui bên dưới này cũng có kim cương nè. Ôi, đi qua bên đây, mở cái rương ra. Ui ngọc lục bảo, lấy luôn, lấy cây kiếm. Ui có cây kiếm nữa nè, lấy luôn. Rồi nấm hả? Nấm này thì chắc để làm súp thôi nhưng mà chắc mình không cần mấy chén súp này đâu. Ăn cũng không được bao nhiêu máu. Mà để trong rương á thì nó phí nó, nó, nó, nó phí chỗ để mình để. Ok rồi bây giờ mình sẽ đổ nước xuống dưới đây nè. Đấy. Sau đó mình sẽ nhảy xuống này là mình có thể bơi xuống được. Từ hình như nó hình như nó chỉ cho mình bơi có một chút thôi mình phải canh ok canh canh canh canh canh rồi đặt đặt mấy cục đá vô ok rồi bơi lên bơi lên bơi lên bơi lên bơi lên bơi lên ok múc nước lại rồi bơi lên trên múc nước lại sau đó là đào cái đường này ra rồi bây giờ thì xuống lấy kim cương thôi trời quá là đơn giản quá là thông minh quá là pro luôn ok rồi đi qua đây lấy kim cương Yes bốn viên Ui bốn viên à Mình sẽ có thể làm được cái gì ta Tôi nghĩ là tôi sẽ làm cho tôi cái cúp đi cho đào cho nó nhanh Đấy chưa gì là thấy là may mắn rồi các bạn à Ok rồi bây giờ là qua bên à, đảo con gấu trúc nè qua bên đảo con gấu trúc này nhưng mà hết block mất tiêu rồi phải về đào thêm block thôi bây giờ tôi sẽ chế cho tôi một cây cúp bằng kim cương yes chắc chắn là như vậy rồi trời ơi cấp kim cương luôn là sự lựa chọn ưu tiên các bạn ạ à. ok bước bước bước cái đây trời trời trời chơi ngu chơi ngu chơi ngu chưa trời ơi rơi vô lava luôn lấy cục thịt thối ra ăn đi cho đỡ phí ok ăn cục thịt thối vô rơi vô lava luôn mới chịu chứ thiệt luôn á trời may quá xem nữa chết cái là mất cái cúp kim cương mới vừa làm rồi One hour later ok đào từ nãy giờ cũng được khá khá rồi nè đau cổ thực sự luôn các bạn rồi ok đi qua bên đây bây giờ mình sẽ đi đến hòn đảo tiếp theo là hòn đảo gấu trúc nè à, mình sẽ đi hết tất cả các hòn đảo luôn để xem coi bên đó có những cái gì nha ok qua đảo gấu trúc quyền gấu trúc nhìn đúng ghê đúng dễ thương luôn á bên này thì chúng ta sẽ có một cái quả trứng ồ oh, ok sau đó là hai miếng dưa hấu nè hạt dưa hấu nè và thanh tre từ từ để mình xem coi cái quả trứng này là quả con gì đây con vẹt ô từ từ từ từ từ từ từ ủa con vẹt nó màu xanh màu của mình luôn nè các bạn ui từ từ từ vẹt ơi vẹt đừng đừng bay xuống đó vẹt ơi sao bị ngu quá vậy vẹt ơi bay đi trời, trời, trời ơi ơi con vẹt này trời tôi cứ tưởng tôi có thú cưng rồi ai về đâu thú cưng của tôi nó ngu quá nó nhảy xuống dưới luôn trời ơi trời mà nó đúng màu của tôi luôn chứ thôi một phút mặc niệm tạm biệt tạm biệt rồi nó biến mất luôn ấy nó <laughs> biến mất luôn rồi mấy ông ơi trời ơi trời còn cái con cái con vẹt ngu ngốc này trời ơi trời ơi rồi đặt bài lóc đi qua bên kia tiếp để coi bên này có gì đây bên này thì tôi thấy là nó có uh... ui con axolot ôi con này được con này làm thú cưng trời ơi nhiều kim cương vậy wow cái gì quá trời kim cương vậy rồi có thêm uh, ờ, xô cá nữa nè trời ơi nhiều đồ quá thôi bây giờ mình phải về mình cất đồ trong rương để mình giữ lại mới được thôi là rơi mất phí lắm tại vì kim cương á mình không có cầm trên tay kiểu lớn ớ lớn ớ vậy được rớt phát là xong luôn á đúng đúng rồi tiếp theo nữa tôi sẽ dùng cái thẻ tát này để tôi đặt tên cho con axolot của tôi nha bạn nha ok bấm vào đây nè để đặt tên cho nó là gì vậy ta mình nghĩ là mình sẽ đặt cho nó một cái tên thật là dễ thương ok kairon cái tên này chưa dễ thương lắm trời kairon sao dễ thương được mình sẽ đặt là sammy đi nhưng mà Sammy hay lấy tiền quỷ đen của mình lắm cũng không được uhm... tên này nhìn có vẻ dễ thương nè bé ngu ok đó trời mấy cái uh, câu mấy cái mấy cái người mà hay à, được gọi là bằng bé bạn nghe nó dễ thương lắm cho nên mình sẽ đặt tên cho bé này đi mà nhìn mặt nó hơi ngu cho mình sẽ đặt tên cho nó là bé ngu nha các bạn nha ok rồi đó bây giờ thì uh, mình sẽ đi về mình đi ngủ End of flashback. Đấy, bây giờ mình sẽ để con Axolot ở đây nha các bạn nha Là con này là từ nay là thú cưng của mình nè Hồi nãy cái con vẹt kia Đáng lẽ cái tên bé ngu hồi nãy là phải đặt cho con cái con vẹt các bạn Phải đặt tên cho con vẹt á mới đúng Axolot thì đâu ngu cái con vẹt hồi nãy nó mới ngu á Rồi qua bên này nè Ui bên này có nguyên một cái chuồng nhện luôn nha wow. Đây cái chuồng nhà nó spam ra nhà anh đấy Cho nên là nguy hiểm à Mình phải đập nó luôn Ok đập nó Không nên để nó tồn tại à Ok đập nó luôn bên này cũng chẳng có cái gì quý báu cả cho nên mình sẽ qua hòn đảo tiếp theo luôn hòn đảo này thì là một cái hòn đảo sinh ra con enderman ôi hòn đảo này cũng không có gì hết ok thôi mình đập đi cho nó giữ an toàn thôi tối là nó spam ra con enderman đó là chết tôi ở bên này lại là spam ra xương trắng bên kia lại là spam ra zombie gì đâu mà nhiều lòng spa quá vậy ai mà biết được đáng lẽ là một dân pro layer thì người ta sẽ dùng những cái à, lòng này người ta chế tạo ra mấy farm á các bạn nhưng mà hôm nay mình chỉ chơi có một tập thôi cho nên mà không cần chế mấy farm đâu mình đập đi hết bên này thì là ổ rồng nè ok được lấy quả táo vàng với lấy mấy cái à, mầm cây này ui hòn đảo bên này nguy hiểm nha hòn đảo bên này nó có thể spam ra được cái con uh, warden đó ok rồi uh, quá trời đồ luôn lụm lụm lụm ui có giáp kim cương nè mặc vô ui xịn nha có giáp kim cương bạn ơi yeah. hòn đảo tiếp theo là gì đây ui trứng bò trứng gà và thêm à, thịt gà và sữa ok kfc kfc ui hòn đảo địa ngục nè ơi tính ra mình xuống địa ngục được nè bạn hợp lý nha mình qua bên địa ngục để mình làm người à, ta mình giết mấy con con enderman với mấy con quỷ lửa để mình à, chế tạo một cái à, cổng đi xuống giết rồng được đó nha wow. à, nhưng mà như đây block hình như không đủ chế mấy ông ơi thôi kệ đi không cần giết đâu lười quá hòn đảo tiếp theo là gì đây ồ cà rốt kim cương với lại vàng và rất là nhiều đồ luôn ok rồi ok tổng kết lại từ nãy đến giờ đi qua tất cả những hòn đảo thì tôi đã kiếm được khá là nhiều kim cương các bạn ơi hiện tại là tôi đang có 14 viên kim cương tôi có cái áo giáp kim cương nè bây giờ tôi sẽ chế tôi một cái quần kim cương nè à sau đó là chế tôi thêm một cái mũ kim cương à, rồi ok ngon ngon ngon mặc chưa thử nè à trời ơi full option luôn ấy mà như còn thiếu hai viên kim cương nữa để tôi có thể chế tạo cho tôi ờ, một một cái đôi giày đúng, mình đúng. có nên qua bên kia đào mấy viên kim cương bên kia không ta ừ. ok chắc là được đó được rồi nhưng mà khoan trước tiên là mình phải xây cho mình một cái nhà để mình sống đã bạn ạ à. ok sinh tồn mấy bạn thì chúng ta phải cần có nhà tôi sẽ xây cho tôi một cái nhà bé bé xinh xinh nhỏ nhỏ chỗ này nha bạn nha ok rồi con Kiều tránh ra chỗ khác đang xây nhà coi Đây đặt mấy cái block này lên đây Mình xây cao tầm 3 ô đi 3 ô là chắc là hợp lý nè Ok rồi sau đó là dài như đây đi Rồi 3 ô rồi qua bên đây ba ô nữa ui vừa đủ gỗ luôn bạn ơi vừa hợp lý vừa đủ gỗ luôn ủa cái này hợp nữa rồi bây giờ mình sẽ xây cho cái tường của nó là màu nâu nha các bạn nha cái tường nâu đi rồi cái chỗ này thì mình sẽ để để làm cửa sổ nè giờ hiện tại giờ tôi không có nhiều cát à, bây giờ tôi phải qua bên đây tôi tôi tôi tôi đào cát nhưng mà nhiêu đây cát thì cũng không đủ để làm à, cửa sổ tôi sẽ làm cửa sổ bằng à, gỗ nha các bạn nha rồi chín cái nè Đi qua bên đây Đặt ở đây Đó Rồi ok Vừa đủ luôn các bạn ơi Này bây giờ làm thêm cái cửa nữa Cái cửa làm cửa gỗ màu này đi chói đẹp Đó màu này lúc nào cũng đẹp nhất rồi, đi vô Bây giờ là xây cái mái nhà nè Rồi, ok, hoàn thành xong cái nhà nè Đẹp rồi nè Bây giờ đi ra ngoài đây Lấy uh, giường ngủ với lại uh, rương tủ vô vô Nó cất vô nó là được Con kèo này nha Tránh ra chỗ khác nha Một tí nữa anh đẩy mày xuống dưới bây giờ đó Rồi, qua bên đây Ủa cái gì đây trứng qua đình ủa có cái trứng qua đình ủa từ nãy giờ tôi không để ý nha tôi có trứng qua đình mà tôi không biết luôn mấy ông trời ơi căng à này là đánh nhau với con qua đình là hơi căng rồi nha ok là bỏ đồ vô đây đã rồi để cái giường ngủ ra ok cái nhà tôi hoàn thành xong rồi nè còn mà khoan từ chúng ta nên làm gì với cái trấn qua đình này đây các bạn nên làm gì với nó nha không biết con qua đình có dễ đánh không ta hay là bây giờ mình thử đánh nhau với nó thử xem trước tiên á là tôi sẽ chế cho tôi à, một à, cái cây à, kiếm kim cương đi còn hai hai viên kim cương là chế tôi cái kiếm kim cương ok là có vũ khí đánh con qua đình này nè tiếp theo nữa là tôi cần có cây cung ok hợp lý tôi sẽ chế tôi một cây cung nha các bạn nha tôi đang có tơ nhện đây nè que nè sau đó tôi sẽ chế ra cây cung cung đó vậy là có cây cung ok lấy thêm đồ ăn táo vàng các kiểu đây có táo vàng in inchen luôn nha các bạn nha rồi bây giờ tôi sẽ kiếm chỗ nào tôi đánh nhau với con qua định mới được từ từ tôi sẽ ăn một ít đồ ăn vô rồi, sau đó là để uh, giữ an toàn cái tôi thì tôi cần phải đi ra chỗ nào đó xa xa xíu để đánh nhau với con Warden này. Ok, sau đó là tôi sẽ uh, chặn block lại phía trên như thế này để con Warden nó sẽ không đi ra ngoài được. Tiếp theo tôi sẽ để à, một à, ít cây xương rồng dưới đây để con Warden đó mà đụng trúng xương rồng thì nó sẽ bị mất máu đó giống như tôi vậy nè đó chơi ngu bị mất máu thấy không đó ok rồi leo lên cao nè Bây giờ tôi sẽ à, chặn lên trên cao Tôi thì tôi chưa đánh nhau với con Warden bao giờ Cho nên tôi không biết con Warden nó có khó đánh hay không Ok, rồi tôi sẽ đặt block cao lên thêm một block đi cho chắc ăn Cao thêm block nữa đi cho chắc ăn Đó, hai block luôn Cao cho chắc ăn Rồi, bây giờ lấy quả trứng Warden đây nè Đặt nó ra đây Bị hiểm quá ta thấy rung rung ta Đặt ra nè đó, ngay lập tức con Warden sẽ bị đánh Ui, trời tối rồi, trời tối lại rồi No, no, no, nó không lên đây được, nó không lên đây được Yes, quýnh nó hai quýnh nó hai, Ui, ui, hình như nó đang phải, nó đang phát ra cái sóng siêu âm này để đánh mình các bạn ơi Ui, may quá, mình đứng ở trên cao là sẽ không đánh được mình Yes, sir, Warden là gì, sợi đặt lên cây sẽ cho nó ở trong đó cho đến khi nào nó bị cái xương rồng đánh chết thì thôi ok tôi đứng đây tôi đợi nè đến khi nào nó bị cái xương rồng đánh chết thôi ừ. ác quả ác báo Ai, từ nãy giờ nó bị ờ, đánh nhiều vậy mà nó vẫn chưa chết ta Tôi nghĩ tôi phải qua tôi đánh phụ mới được Tôi sẽ lấy cho tôi ờ, có cái vũ khí gì để tôi đánh không Không có vũ khí gì hết trơn Cầm cây cúp qua đánh luôn Mày Mày Warden à Warden với chúng tôi Warden Warden ấy à trời ơi nó đánh mình nhăn xa rồi các bạn ơi Ui. ấy à trời mất qua chạy máu luôn không sợ nó bị kẹt rồi mình không sợ dù mình có chết mình cũng phải giết được đó hỏi mình chết rồi hỏi mình không giết nữa thôi mình chết rồi mình không giết nữa One hour later. Ui, nó chết rồi bạn ơi Yes sure Chắc chắn như vậy rồi Để coi coi qua coi nó có làm rơi đồ gì không nha các bạn nha Chắc là mình nghĩ là nó sẽ rơi cái món đồ đó xịn xịn cho mình như không có gì hết trơn luôn á mà thôi không sao mình giết được nó mình trả thù rồi được rồi các bạn ơi ok thì ngày hôm nay mình đã sinh tồn quanh lóc thành công rồi và mình đã giết được con Warden nha các bạn nha và nếu như bạn nào mà muốn mình giết luôn cả đồng Ender hãy comment xuống bên dưới cho mình biết và mình sẽ thực hiện cái thử thách đó của mấy bạn nha còn bây giờ hiện tại là đã 6 giờ sáng rồi còn hai tiếng nữa là tôi phải ra sân bay cho bây giờ tôi sẽ soạn đồ để đi Huế đây và tôi sẽ quay vlog cho bạn xem nha nhớ xem vlog đó yeah. còn bây giờ thì bye bye và hẹn lại các bạn ở những video lần sau nhớ để lại cho tôi một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký hoặc cho kênh youtube của tôi nha còn bây giờ thì bye bye hello team hello team